cho à, người lái chúng ta có thể là quan sát toàn cảnh khi mà chúng ta đi lùi xe hoặc là đi vào những cái khu vực hẹp nè tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy là trên gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có cái hệ thống cảnh báo điểm mù thì một lát nữa Di sẽ à, lái trên đường cũng như là sẽ review à, thực tế cái hệ thống cảnh báo điểm mù này nó sẽ hoạt động như thế nào cho các bạn xem luôn và đây là một cái tính năng mới và chỉ có trên những cái mẫu xe Mercedes-Benz đời 2022 mới có tính năng cảnh báo điểm mù này các bạn và có thể nói là trong năm nay Mercedes-Benz rất trang bị rất là nhiều những cái tính năng những cái công nghệ an toàn uh, mới ở trên cái chiếc xe Mercedes-Benz đó và tiếp theo nữa các bạn là ở bên trong xe thì chúng ta sẽ được nâng cấp lên cái hệ thống loa Boom Master uh, ờ, 13 loa cho cái hệ thống âm thanh của chiếc xe E200 Exclusive này đó cho cái trải nghiệm à, âm thanh nó tuyệt vời hơn khi mà chúng ta lái xe ở trên đường các bạn ha đó và một cái à, điểm mà coi như là cũng khá là nhỏ thôi nhưng mà đôi khi nó rất là tiện dụng trong những trường hợp mà chúng ta ừ, lái xe các bạn chúng ta đi trên đường mà chúng ta quên mang theo sạc thì chúng ta còn có thêm một cái hệ thống sạc không dây ok bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di trải nghiệm thực tế cái chiếc xe E200 Exclusive này trên đường ok các bạn nha à, các bạn biết tại sao mà ngày hôm nay Di uh, à, lái thử cái chiếc xe này cũng như là quay cho các bạn xem các bạn bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này có thể nói là một cái chiếc xe mà Di cực kỳ yêu thích luôn đó nếu các bạn có xem theo dõi thường xuyên những cái clip mà Di review xe cũng như là giao xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc E200 Exclusive này nó sẽ xuất hiện rất là nhiều trên clip của Di cũng như là à, những cái buổi bàn giao xe cho khách hàng đó rất rất là nhiều những cái clip về bàn giao chiếc xe E200 Exclusive này bởi vì đây là một cái chiếc xe mà có thể nói là um, với cái tầm giá mà gần 2 tỷ rưỡi các bạn thì thì thì cái chiếc xe A200 Exclusive này cho chúng ta một cái cảm giác lái nè, một cái cảm giác trải nghiệm cũng như là những cái tiện nghi bên trong xe thì Di thấy khá là đầy đủ và trước đây nó cũng đã khá khá là ok các bạn nhưng mà đối với phiên bản 2022 này thì nó được nâng cấp rất là nhiều cái option mà Di nghĩ là đó là những cái option cực kỳ đáng giá luôn. Đó cũng như là Di đã vừa cho các bạn xem những cái option đó là những cái option gì ha đó cái cảm giác mà khi mà chúng ta ngồi trên cái chiếc xe E200 Exclusive này các bạn khi mà chúng ta chạy trong thành phố các bạn thì nó cho chúng ta một cảm giác rất là nhàn nó nhàn ở đây á, có nghĩa là um, nó rất là nhẹ những tay lái rất là nhẹ rất là là kiểu như thoải mái các bạn và xe thì cực kỳ êm và không gian ở bên ngoài hầu như là tách hẳn so với lại cái không gian ở bên trong xe đó vì vậy vì vậy các bạn khi mà chúng ta lái cái chiếc xe này chúng ta cảm giác là nó rất là là là thư giãn cũng như là cái hệ thống âm thanh Master 13 loa trên cái chiếc xe E200 Exclusive bây giờ các bạn thì nó nó nó nó rất là tuyệt vời nghe rất là thích luôn đó nếu mà một người nào mà thích mà lái xe các bạn thích mà mà tự lái xe nha thì gì bảo đảm luôn các bạn rất là là mê trên cái chiếc xe E200 Exclusive này thì ngoài chúng ta đi trong thành phố các bạn chúng ta cảm thấy là một cái sự nhẹ nhàng thoải mái thì đơn giản các bạn nhưng mà khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc nè đi trên những cái đoạn đường mà tỉnh các bạn thì các bạn càng thấy thêm cái giá trị của cái chiếc xe E200 Exclusive này tính năng cảnh báo điểm mù lần đầu tiên có mặt trên cái dòng xe E200 Exclusive phiên bản 2022 này thực ra đây là một cái tính năng mà nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong những trường hợp là chúng ta đi lái xe ở trên đường đô thị đông đúc như ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn đó thì tại sao mà nó hữu ích trên những cái đoạn đường đông đúc bởi vì là khi mà xe của chúng ta quẹo trái quẹo phải bạn có những cái phương tiện giao thông đang đi ở phía sau thì gương chiếu hậu của chúng ta không thấy thì chiếc xe của chúng ta sẽ cảnh báo bằng một cái hình ảnh là à, một cái đèn hình tam giác nó sẽ nhấp nháy ở trên gương chiếu hậu kể cả bên trái và bên phải luôn các bạn có nghĩa là khi mà chúng ta quẹo trái các bạn chúng ta sẽ nhìn vào cái gương bên trái nếu chúng ta quẹo phải chúng ta sẽ nhìn vào cái gương bên phải do đó là nó sẽ chớp nhấp nháy cái đèn ở trên gương để chúng ta biết à phía sau của chúng ta đang có một cái chiếc xe đang di chuyển ha thực ra với cái tính năng này nó không phải là cái tính năng mới của Mercedes-Benz đâu các bạn mà là cái tính năng này nó đã có rất rất là lâu rồi nhưng mà tới năm 2022 thì Mercedes-Benz Việt Nam mới được chính thức đăng kiểm cái hệ thống hệ thống cảnh báo điểm mù này ở thị trường Việt Nam đó bây giờ Duy sẽ à, thử cho các bạn xem bằng cách là Duy sẽ à, xi nhanh vào bên phải ha và có một cái phương tiện đang di di chuyển ở phía sau thì các bạn sẽ thấy đó đó nó sẽ cảnh báo các bạn thấy không có xe máy đang ở phía sau à đó nó sẽ báo hình ảnh và báo cả tiếng kêu luôn đó, giúp cho chúng ta sẽ cảnh giác tốt hơn và chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ở phía phía bên bên bên phải các bạn nha đó ngoài ra thì khi mà duy à, tấp xe vào lề nha bây giờ Di sẽ tắt xe vào lề đây đó nếu mà trong trường hợp mà chúng ta tắt máy xe cũng như là à, chúng ta tắt máy xe đây bây giờ Di sẽ dừng lại nè Di sẽ tắt máy xe cũng như là khi mà Di mở cửa các bạn thì các bạn cũng sẽ thấy là ở trên gương chiếu hậu này nó vẫn cái tính năng mà cảnh báo điểm mù nó vẫn còn hoạt động đó, bây giờ di tắt này nè các bạn đó các bạn thấy không nó vẫn còn hoạt động luôn có nghĩa là khi mà chúng ta vừa tắt máy á, chúng ta bước xuống xe á, thì ở phía sau chúng ta vẫn có những cái phương tiện như là xe máy đang lưu thông hoặc là xe ô tô đang lưu thông lên đó nếu mà cần thiết bạn nó còn báo cả tiếng kêu luôn chứ không phải là báo đèn không đâu cho nên là đó, đó các bạn thấy không đó di mở cửa ra nó vẫn còn hoạt động nha các bạn đó nó hoạt động trong khoảng tầm 1 phút tới 2 phút đó dư sức cho chúng ta mở cửa bước xuống xe và khóa cửa đó thì đây là một cái uh, tính năng các bạn thì không có đơn thuần là chỉ cảnh báo điểm mù giống như những cái phương tiện mà giống như những cái hãng xe khác nữa mà là Mercedes-Benz nó vẫn tính toán đến lúc mà chúng ta tắt máy rồi chúng ta đi xuống xe và phương tiện ở phía sau đang di chuyển lên ha đó là một cái mà Duyên nghĩ là nó cũng rất là hay trên cái chiếc xe e 200 Exclusive và đặc biệt là cái tính năng cảnh báo điểm mù trên cái chiếc xe E200 Exclusive này à, rất là hay luôn các bạn các bạn cứ nghĩ là nếu mà chúng ta tắt máy các bạn thì tất cả những cái hệ thống của chúng ta đều tắt hết ha. nhưng mà không phải đâu hệ thống cảnh báo điểm mù này chúng ta vẫn hoạt động trong khoảng tầm 2 phút đồng hồ sau khi cái chiếc xe của chúng ta tắt máy rất là hay ngoài ra thì khi mà chúng ta di chuyển trên đường phố các bạn hoặc là kể cả những cái đường cao tốc rồi đi đường trường ha thì ngoài cái tính năng cảnh báo điểm mù thì chúng ta còn một cái tính năng nữa đó là hệ thống đề phòng va chạm trên cái chiếc xe E200 Exclusive này đó bây giờ Di sẽ mở cho các bạn xem nè chúng ta vào cài đặt nè vào hệ thống ha và hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nè thì đối với cái hệ thống hỗ trợ phanh chủ động này khi mà chúng ta tùy theo những cái đoạn đường thì chúng ta có thể là chọn cái thời gian mà cảnh báo hoặc là cái thời gian mà chiếc xe của chúng ta phanh lại sớm hoặc là trễ ha thì ở đây chúng ta sẽ có là ba cái mức độ nè các bạn trễ nè trung bình và sớm nè ngoài ra thì khi mà chúng ta đi trong thành phố các bạn thì các bạn thấy phương tiện giao thông quá đông đúc á, thì các bạn có thể tắt đi luôn đó thì chiếc xe của chúng ta sẽ không hỗ trợ nữa đó và Duy nghĩ là với mật độ mà đông như ở thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta các bạn thì các bạn có thể là chọn ở chế độ trễ để mà xe của chúng ta các bạn nó sẽ à, gần hơn nó mới sẽ thắng chứ chúng ta sẽ không có thắng ở một cái quãng đường xa hơn nữa à, như vậy thì nó sẽ giúp cho cái người lái của chúng ta coi như là à, đỡ hơn các bạn đỡ hơn bởi vì xe mà chúng ta mà di chuyển mà ừ, ở thành phố mà kẹt xe như thế này mà nó cứ thắng thắng thắng như vậy thì nó cũng sẽ không hay ha Ừ. và đặc biệt các bạn thì ở Phú Mỹ Hưng này nó có rất rất là nhiều những cái g giảm tốc à, khi mà chúng ta chạy cái chiếc xe E200 Exclusive này đi qua những cái g giảm tốc các bạn thì chúng ta cảm thấy giác là cái hệ thống gầm xe nè hệ thống treo xe của nó nó nó rất là khác so với những cái mẫu xe khác các bạn nha đó bây giờ gì sẽ chạy qua cái g giảm tốc này đó, cho các bạn xem nè thì thật ra thì khi nói qua cái video clip này thì có thể là các bạn sẽ không cảm nhận được nhưng mà để những trải nghiệm những cái tính năng mà đi qua những cái gờ giảm sóc này thì các bạn sẽ trải nghiệm thực tế lúc đó thì các bạn để ý ha khi mà các bạn mà đến bên Duy lái thử xe thì các bạn sẽ để ý những cái mà mà Duy vừa mới nói các bạn sẽ cảm giác được cái xe của chúng ta nó rất là êm rất là gầm nó rất là chắc chắc ở đây các bạn có khi mà chúng ta đi qua những cái gờ giảm sóc này chúng ta cảm giác là chiếc xe của chúng ta nó không có lắc nó không có trao đảo gì hết đó thì đối với những cái thương hiệu xe bình dân á, các bạn đi qua những cái gờ giảm sóc nhanh hơn một chút xíu các bạn thường thấy là chiếc xe của chúng ta nó hơi hơi đảo nhẹ một cái hoặc là cái vô lăng của chúng ta sẽ bị lắc à, nhưng đối với cái chiếc xe E200 Exclusive hoặc là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz luôn cái hệ thống vô lăng của nó nó sẽ được giữ vững và thẳng luôn trong trường hợp mà chúng ta đi qua những cái gờ mấp mô hoặc đi qua ổ gà này. bây giờ Di sẽ buông tay ra các bạn xem nè à, các bạn sẽ thấy là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ không bị giật nó không bị lắc gì hết à, đây là một cái tính năng cũng rất là hay trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz và với những cái cái cái cái ta lá như thế này các bạn thì các bạn biết rồi ha nó rất là ổn định có nghĩa là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc ở một tốc độ khoảng 100 hoặc là 120 km trên giờ thì chúng ta chỉ cần vịnh hờ tay lái thôi đó, các bạn chỉ cần vịnh hờ tay lái thôi là các bạn đã đã giữ được cái chiếc xe của chúng ta thăng bằng và đi rất là tốt rồi có nghĩa là cái cái mà làm cho tài xế của chúng ta rất là nhàn và cực kỳ an toàn đó cái xe mà chúng ta các bạn chạy các bạn ở tốc độ cao thật là thật là cao luôn ha mà chiếc xe của chúng ta nó cứ bám đường nó chạy rất là đầm nó rất là êm nó rất là không có bị bồng bềnh gì hết chứng tỏ là cái hệ thống mà lái của chiếc xe đó hoặc là hệ thống an toàn của chiếc xe đó nó làm việc cực kỳ tốt luôn cực kỳ hiệu quả luôn đó ok đó thì thực ra thì nói nhiều về cái chiếc xe này lái thích như thế nào hoặc là lái nó nó như thế nào thì Di để cho các bạn sẽ cảm nhận còn đây là cái cảm nhận riêng của Di về cái dòng xe E200 Exclusive này à, ngoài ra thì ngoài cái cảm nhận về lái của chiếc xe E200 Exclusive này các bạn thì cái cảm nhận về không gian của chiếc xe này cũng là một cái điều mà Di cực kỳ thích luôn đó thì các bạn thấy là gần đây cái chiếc xe S-Class mới hoặc là cái chiếc xe C-Class mới sẽ được thiết kế lại ở cái màn hình thác đổ ở cái khu vực này đó và những cái nút bấm hầu như là tối giản hết hoàn toàn luôn hoặc những cái bạn trẻ ha cực kỳ thích những cái thiết kế đó nhưng đối với kênh chiếc xe E200 Exclusive này chiếc xe của chúng ta vẫn giữ được cái nét truyền thống sang trọng nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự hiện đại các bạn thấy không cái màn hình của chúng ta là một cái màn hình rất là to dài từ bên màn hình táp lô sang cái màn hình giải trí luôn à, rất là dài rất là rộng luôn và được ẩn ở dưới một cái tắp lô như thế này có nghĩa là khi mà chúng ta lái xe các bạn ánh nắng nó có thể rồi trực tiếp vào khu vực màn hình này thì chúng ta cũng sẽ không có bị chói ha và màn hình của chúng ta vẫn đảm bảo được cái độ nét và độ sáng rất là tốt luôn à, các bạn thấy không và với cái thiết kế mà cái màn hình được ẩn dưới tắp lô này các bạn thì Duy nghĩ các chiếc xe E200S Lucid này cho dù các bạn đi bao nhiêu năm nữa các bạn 5 năm hay 7 năm nữa thì cái chiếc xe của chúng ta vẫn giữ được cái sự sang trọng vẫn giữ được cái nét thanh lịch của cái dòng xe E200 s Exclusive này đó và Chi tin chắc luôn với cái thiết kế này sẽ không bao giờ bị lỗi thời thời luôn các bạn đó những cái nút bấm được thiết kế chúng ta điều khiển nó rất rất rất là tiện dụng luôn rất là nhanh đó nhưng mà đối với những cái dòng xe mà thiết kế mới các bạn ạ thì các bạn phải làm quen nhiều hơn với lại những cái nút bấm bởi vì hầu như là là với chiếc xe C-Class hoặc là S-Class mới chúng ta điều khiển mọi thứ đều ở trên cái màn hình thác đổ này hết à, chúng ta sẽ không có sử dụng nút bấm nữa đó thì đối với Di các bạn khi mà chúng Di trải nghiệm cái cái cái hệ thống uh, mà thiết kế của chiếc xe A.S Lucid này Di vẫn thích hơn có nghĩa là nó sẽ nhanh hơn uh, tiện lợi hơn đối với Di đó có thể là với cái thiết kế này Di đã trải nghiệm rất là nhiều rồi đó còn với đối với cái thiết kế mới thì Di có, chưa có nhiều cái thời gian để làm quen với nó ha à, nhưng mà không sao các bạn đó mỗi cái thiết kế thì đều có một cái hay của nó nhất định thôi ngoài những cái cảm giác lái mà à, chắc chắn nè êm ái nè à, thì các bạn thấy cái vô lăng của cái xe E200 Exclusive này thực ra là đánh lái các bạn nó không nặng quá nó không nhẹ quá nó rất là vừa phải luôn các bạn đó và ngoài ra thì cái chất liệu của cái bọc da của cái vô lăng này các bạn khi mà chúng ta đây là da nắp 3 cho nên khi chúng ta cầm vào cái vô lăng này cho chúng ta một cái độ êm êm rất là êm luôn ha, đây là một cái cũng là một cái điểm mà những các anh chị các bạn mà lái xe cũng sẽ rất là là thích cái cái vô lăng này ha ok thì à, để mà trải nghiệm cái chiếc xe E200 Exclusive này các bạn thì không đơn thuần là qua cái video clip mà Di chia sẻ là các anh chị các bạn quyết định được đâu đó nhưng mà các anh chị các bạn nào mà quan tâm đến cái chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này thì các anh chị các bạn có thể đến showroom Minh Di Di sẽ à, tư vấn cho anh chị thật là cặn kẽ về cái mẫu xe này cũng như là mời các anh chị các bạn là lái thử cái dòng xe E200 Exclusive này thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị mà cái chiếc xe E200 Exclusive này mang tới Ok bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.